và truyền thừa cho đến ngày hôm nay. Nhân kỷ niệm Ngài Đức Phật truyền Pháp Luân 15 tháng 6 âm lịch, Chùa Ba Vàng khuyến tấn các Phật tử cùng phát nguyện tu tập, tụng kinh, tư duy thiền quán để phần nào giác hiểu, thâm nhập giáo pháp cứu khổ nhiệm màu của Ngài. Chương trình tu tập diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 năm nhâm dần.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 bậc thành tựu trí tuệ, bậc thành tựu thắng pháp, bậc dẹp phá ma quân. Ngày Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp luân, mười ngàn thế giới rung động, chư thiên khắp nơi hoan hỷ. Một vần thái dương vĩ đại xuất hiện, Ngài đã vận chuyển bánh xe chánh pháp cứu độ chúng sinh. Từ đây tam bảo hình thành, ánh sáng của trí tuệ đã xóa tan vô minh ái dục, tà kiến, mở cánh cửa chân lý tối hậu, cứu khổ độ thoát cho chúng sinh hướng được an vui hạnh phúc niết bàn. Duyên này ngày 12 tháng 6 năm nhâm dần, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật chuyển Pháp Luân, đệ tử chư Tăng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, theo sự cắt cử của Đại Tăng Chúng con cung đối trước đài hùng bảo điện, đốt nén tâm hương thành kính cúng dường mười phương tam bảo. Tưởng niệm ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chuyển bánh xe Pháp Luân mang ánh sáng chân lý đến thế gian. Nhân sự kiện trọng đại này, chư Tăng Ni Phật tử chúng con xin phát nguyện tu tập trong ba ngày, tụng kinh, nghe Pháp, tư duy thiền quán, để được khai mở trí tuệ, tăng trưởng phước báu và cảm nhận sâu sắc về ân đức của Đức Thế Tôn, ân đức của Tam Bảo. Nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin thỉnh các đức hộ Pháp, chư thiên chư thần, cùng các chúng quỷ thần, vong linh có duyên với chư Tăng Ni Phật tử chúng con, đồng hoan hỷ văn tập về đây, hộ trì cho Pháp hội,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 kinh tạng đá tại đỉnh một núi cao đưa mắt nhìn xung quanh nhà quần chúng dưới chân mình cũng vậy quần xanh bị ưu tư sầu khổ bị xanh già ám bức anh hùng hãy đưa đảnh lễ phật bốn xưa lời thỉnh cầu truyền bánh xe pháp cứu độ chi tâm đảnh lễ phật bổn sư đảnh lễ phần bốn xứ một thời vật ở cõi trời phạm thiên đó là bốn phương hưởng cõi trời phạm thiên bốn ngàn gió tuần bằng công đức một người cõi đó lại nữa thì kheo đấng phất vu để ngang dọc ba mươi sáu vạn dặm đất hình vuông văn so phước của hai phương diêm phù đề và cù gia ni thì chẳng bằng phương một người phất vu đệ tỳ kheo nên huấn đan Việt ngang dòng bốn mươi vạn dặm hình như mặt trăng tròn phương của nhân dân ba phương kia xanh chẳng bằng phương của một người huấn đan Việt tỳ khéo nên biết so phương nhân dân bốn thiên bằng phước đức của tứ thiên vương so phước của nhân dân bốn thiên hạ và tứ thiên vương thì không bằng phước một vị ở trời ba mươi ba so bốn thiên hạ tứ thiên vương và trời ba mươi ba thì chẳng bằng phước bốn thích đế hoàn nhân so so bốn thiên hạ tứ thiên vương trời ba mươi ba thính đệ hoàn nhơn và diễn thiên thì chẳng bằng phước một vị ở trời đâu xuân so với phương bốn thiên hạ đến trời đâu xuất thì không bằng phương của một hóa tự tại thiên to phước từ đến trời hóa tự tại thì không bằng phước một vị ở trời tha hóa tự tại so phương từ bốn thiên hạ đến trời tha hóa tự tại thì không bằng phước một phạm thiên vương tỳ kheo đến biết đây là phước phạm thiên nếu có thiện nam tín nữ muốn cầu phương đó thì đây là chừng mừng thế nên tỳ kheo muốn cầu phước phạm thiên hay tìm phương tiện thành tựu công đức này như thế tỳ kheo hãy học điều này bây giờ các tỳ